nghìn dặm đường con trông gai đang phía trước hãy mỉm cười cùng niềm tự hào bước tới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 từ hôm nay hãy lựa chọn cho ta một chặng đường dài phía trước thế giới đang